hãy mà nhìn tỉnh táo thì nó không bao giờ niệm mà hơi lờ mờ thì không phóng niệm ra ừ. phóng niệm ra thì ngay đó thì tác ý đuổi liền tâm bất động thanh thản là chưa được chỗ này không có niệm nào mà xen vô được à mình nói vậy cái nó trở về yên lặng rồi nó hiện ra nữa tắt nữa cứ như vậy ngày ngày ngày ngày tới chừng nó đoạt được nó không có còn cái niệm nào nữa thì lúc bây giờ nhìn lại coi nó ở đâu thì thấy nó biết hơi thở ra vô nó cảm nhận thật biết nó đang ở trên tứ niệm xứ rồi mày đi vào tứ niệm xứ tao sẽ cho thu tập tứ niệm xứ à, lúc bây giờ con cứ nhắc cảm giác toàn thân tôi biết nó vô cảm giác toàn thân tôi biết thì con nhắc vậy thì con nó cái tâm nó nó nhận thấy hơi thở và dạ, yeah, nó <clears throat> cảm nhận toàn thân con Bậc thầy cái tứ niệm xứ với đại niệm xứ nó khác nhau như thế nào à coi như là tứ niệm xứ với đại niệm xứ thì chữ đại niệm xứ là cái chỗ tu tới rốt ráo còn cái tứ niệm xứ là cái người mới tu dạ cho nên nó đại niệm xứ là cái tới chỗ lúc ráo rồi đó là tức là tự cái tâm anh nó quay vô nó quán trên tứ niệm xứ còn bắt đầu bây giờ cái tứ niệm xứ đó là con mới bắt nó để mà quán thân cũng như bây giờ thầy nói cảm giác toàn thân tôi biết tôi biết vô cảm giác toàn thân đó là con bắt nó ở trên tứ niệm xứ ừ. tức là tứ niệm xứ chứ chưa phải là đại tứ niệm xứ ừ. đại tứ niệm xứ là lúc bây giờ tự nó quay vô rồi cũng như bây giờ con tu tứ pháp tứ chiến cần cái gì ngăn ái gì á bây giờ tứ chiến cần mà không còn niệm nữa thì nó ở trên tứ niệm xứ rồi dạ. thì lúc bây giờ mới chuyển qua tứ niệm xứ liền dạ. bởi vì cái lớp tứ chánh cần là ở trong bát chánh đạo nó là chánh tinh tấn dạ. lớp thứ sáu mà đến chánh niệm là tứ niệm xứ cho nên lớp thứ sáu nó xong rồi thì mới bước qua cái lớp lớp thứ bảy là chánh niệm mà chánh niệm là tứ niệm xứ khi nó tự nó quán thân được rồi thì lúc bây giờ đại tứ niệm xứ ừ. còn con chưa có gì hết mà con vô con tu tứ niệm xứ là tiểu tứ niệm xứ đó ừ. <laughs> là tứ niệm xứ con hiểu chỗ đó chưa ừ, okay. cho nên khi mà đọc cái bài kinh á mà nói tứ niệm xứ không á thì biết rằng cái này chưa rốt ráo Ừ. tức là nó chưa quay vô mà mình bắt ép nó quay vô bây ừ. giờ nó quán tứ niệm xứ nhưng mà thầy như mình như mình tu cái mình tu cái nào trước à coi như là mình tu tứ niệm xứ trước yeah. rồi dạ. sau khi nó thuần thuộc rồi thì như mình là một người đứng ở ngoài mình nhìn nó nó quán thân nó yeah. Dạ. còn mình chưa có đứng nhìn nó mà mình vận dụng để cho nó, nó tập trung nó quán thân đó, đó là tứ niệm xứ khi nào nó thuần thục rồi đó thì con đứng ở ngoài con nhìn nó quán. còn tứ chánh cần mình tu lúc nào à tứ chánh cần là bắt đầu vô tu là con vô tu tứ chánh cần là khi mà con giữ hành ăn ngủ không phi thời với đầu cư trọn vẹn thì con tu chí tiếng cần con ngồi để con ngăn ác việc ác trong cái tâm của con ừ. khi nào mà à, con ngăn ác diệt ác nó sạch rồi thì nó còn cái tâm bất động của con ừ. mà tâm bất động con thì cái tâm của con nó sẽ định trên thân con nó định thân con thì nó quán đó là bắt đầu con vô tứ niệm xứ con vô tứ niệm xứ con kéo dài từ nửa tiếng đến một tiếng thì bắt đầu thấy nó nó nó nó, nó thấy con con như là con đứng ở ngoài con nhìn nó quán thì lúc bây giờ đó con vô đại tứ niệm xứ ừ. chứ mới đầu nó nó thanh tịnh á, thì con thấy nó quán trên thân nhưng mà ừ, nếu mà con không kéo dài tăng thêm từ một giờ hoặc 2 giờ ừ. thì con chưa đủ sức để cho nó ở trên thân nó quán thân ừ. nó đi sâu vô thì lúc bây giờ thì con ờ, con phải ở trên cái tứ niệm xứ mà mới đầu đó thì con kéo dài tăng lên tăng lên rồi bắt đầu nó thuần quen rồi thì coi như nó nó quán thân nó được rồi thì con như đứng ở ngoài để con nhìn nó quán thì lúc bây giờ con vô đại tứ niệm xứ mình là thầy nó cứ bị thấy gián đoạn mà ừ. cứ gián, nó hết gián đoạn, đoạn. Yeah. còn sau này đầu tiên nó ừ. còn trên tứ chánh cần nó không niệm ừ. rồi thì nó còn bị gián đoạn yeah, dạ, dạ. nó gián đoạn rồi mình tăng dần dần dần dần dần thôi khi mà nó vào đại tứ niệm xứ rồi thì nó không gián đoạn nó kéo dài đó là đại tứ niệm xứ cho nên mới gọi chữ đại đó dạ, luôn liên tục rồi ừ. con cố gắng lên nhưng mà nó bị gián đoạn rồi nó thất niệm đấy nó thất niệm yeah. ừ. nó được có lúc rồi cái nó gián đoạn là nó thất niệm yeah, nó thất niệm rồi cho nên khi mà tu tứ niệm xứ nó liên tục bảy ngày đêm rồi yeah. Dạ. nó trên thân nó quán thân yeah. Dạ. tự nó trên thân quán thân nó nhiếp phục tam mưu nó nhiếp dạ. phục như vi tế mà chứ nó còn niệm là con phải khi mà con ngồi lại mà còn niệm khởi trong đầu con còn hôn trầm hoặc còn cảm thọ đó là con phải ở trên tứ chiến cần chứ không thể mà vô tứ niệm xứ được còn nó hết niệm nó không cảm thọ à, nó không hôn trầm thì miên thì đó là con vô tứ niệm xứ được mình phải biết được cái bởi vì tứ chánh cần nó phải tu trước tứ niệm xứ mà tứ chính cần chưa xong mà vào tứ niệm xứ tu là tu chưa có xong ừ. cho nên hầu hết đó thầy nói các sư à, dù là quý thầy quý sư đọc pháp tứ niệm xứ thì đọc đó mà tôi biết ừ. Ừ. chưa biết được cái trình độ của mình tu tứ niệm xứ mà cứ nghe tứ niệm xứ là ôm vô tu là sai cho nên khi mà mình còn vọng tưởng còn hôn trầm thì miên còn ngồi nghe nó còn cảm thọ tê nhức đau thì tức là còn tu tứ chính xứ chân cần nó mới ngăn ác diệt ác ừ. sanh thiện tăng trưởng thiện mới được ừ. còn vô tứ niệm xứ rồi đâu có ừ. chuyện này được nó đâu có ngăn được nữa cho nên mình phải biết khi tứ niệm xứ thì tự nó nhiếp phục rồi cho nên nó quán thân là nó nhiếp phục mà nó nhiếp phục những cái vi tế chứ không phải còn cái niệm khởi cho nên cuối cùng nó chính là